Đây là cái tay cầm của Đây là cái nâng. rắc cái phích cắm cái cắm điện. À. Cắm quần cho cái bàn nâng. Đây. Bàn nâng này sử dụng điện 3 à, pha 380V. Chỉ cần kết nối thế thôi. Sau khi kết nối xong thì mình có thể sử dụng được tay cầm của bạn để các bạn có thể điều khiển. Dây nối của mình có thể dài đủ theo công năng của các bạn. Sau đây thì mình sẽ quay chi tiết chiếc bàn để các bạn xem nhé Hello, xin chào tất cả các bạn, Trang Minh đây Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với cả các bạn một chiếc bàn nâng cố định ở bên mình ờ, Chiếc bàn này thì ờ, các bạn có thể để trôn hố âm Hoặc là có thể để nổi ở trên mặt sàn tùy vào những cái nhu cầu sử dụng của các bạn nhé ờ, Theo thông số của chiếc bàn thì như các bạn đã nhìn thấy thì ờ, Chiếc bàn này nặng một tấn và cao một 780 còn rõ ràng về số series Kích thước mặt bàn là 1300 x 820mm ờ, Hiện tại thì chiếc bàn này mình đang có sẵn là hai chiếc Có thể sử dụng điện ờ, hai pha và ba pha Với giá thành thì như nhau thì đây là một trong những cái điểm rất ưu điểm của bên mình Tại vì là một số những cái đơn vị mà có nhập hàng về thì thường thì sẽ chỉ có điện 3 pha thôi Và các bạn sẽ phải uh, chế để uh, có thể sử dụng điện 220V để phù hợp với cả nhu cầu của các bạn Sau đây thì ờ, về chi tiết của con xe, con bàn nâng này như thế nào thì các bạn hãy cùng theo dõi với mình nhé Phía bên này chính là bản điều khiển của xe Phía góc cắm thì lúc nãy mình đã chia sẻ với cả các bạn rồi Và mặt mà ờ, điều khiển của xe thì nâng hạ thì cũng rất là đơn giản Các bạn có thể nhìn thấy ở phía trên thì có nấc nâng lên Và nút hạ xuống up down khi bạn giữ nút uh, thì các bạn có thể giữ trực tiếp để chiếc bàn nó có thể hạ theo đúng ý của mình và khi hạ thì ờ, uh, ác quy cũng như là hạn thì ắc quy cũng như là mạch điện của các bạn thì nó sẽ làm việc theo đúng theo cái điều khiển của các bạn khi mà các bạn nâng lên cũng như là hạ xuống đây là mình đang nâng chiếc bàn lên này trên này thì có trục thủy lực thì có hai trục thủy lực và thang thì à, xe thì được xếp bằng à, bàn chữ x bốn chữ x xếp liền với nhau phần phía đây là công tác hành trình ta sẽ ờ, cố định lại cái chỗ mà các bạn muốn nâng hạ để có thể um, giúp cho cái việc uh, cố định lại giúp cho cái việc cái bàn nâng này được vận hành được êm cũng như là tránh tăng được tuổi thọ của bàn nâng phần phía trên này có anh ơi em quên khi mà bị ờ, kẹt tay hoặc chân kẹt vào ấy thì ngay lập tức cái bàn tay sẽ dừng lại à nó sẽ không cho phép hạ xuống nữa tránh trường hợp kẹt tay người sử dụng có nghĩa là chiếc này nó sẽ dừng ờ, đột ngột khi mà mình ờ, ấn vào đây Đúng rồi. Không phải mình ấn mà mình thường mình bị kẹt ý. À mình bị kẹt. Mình bị kẹt tay, kẹt chân hoặc là người kẹt đó nó Ngoài ra thì bên mình còn có những cái um, biển báo để cho các bạn có thể nhìn thấy trong quá trình sử dụng bàn nâng được à, an toàn nhất Hãng của bên mình là hãng Ningbo Hyunjin Machine Co Hãng này được à, sản xuất và nhập khẩu tại 100% tại Trung Quốc à, Hiện tại thì trước à, bàn này bên mình có giấy COCQ cũng như là đăng kiểm hàng hóa của xe về uh, ờ, motor cũng như là ừ, những cái phụ kiện thay thế này thì uh, bên mình cũng uh, rất là sẵn có ở trong kho phụ tùng nếu như mà trong hết 12 tháng sử dụng Nếu như các bạn có vấn đề gì về bàn nâng Thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0868 501 195 Để mình có thể uh, hỗ trợ các bạn nhanh nhất Ngoài bàn nâng cố định này ra thì bên mình gồm có rất là nhiều những loại bàn nâng Ờ, cố định với những chiều cao nâng và tải trọng khác nhau tùy vào nhu cầu cũng như là công việc của các bạn uh, chiếc bàn nâng này thì uh, được sử dụng được rất nhiều trong các tình huống khác nhau như là nâng hàng hóa nâng người uh, các bạn có thể chế thêm uh, thanh bảo vệ an toàn để có thể nâng người ở phần phía trên này mặt bàn thì rất là chắc chắn và cái việc nâng hạ thì cũng như là mình vừa chia sẻ thì nó cũng rất là đơn giản các bạn có thể uh, mua về và có thể hoàn toàn sử dụng được luôn Ngoài ra thì nếu như mà các bạn có nhu cầu về à, bàn nâng uh, uh, di chuyển điện thì mình cũng có và bàn nâng thủy lực À, tất cả các loại bàn nâng này của bên mình thì uh, dao động từ 7 triệu cho đến 40 triệu à, Các bạn có thể liên hệ số điện thoại giúp mình hoặc uh, truy cập vào website xây nâng việt nhật.org Mình sẽ hỗ trợ các bạn thêm nhé uh, video của mình thì đến đây là kết thúc rồi Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại tất các bạn trong những video tiếp theo Xin cảm ơn và hẹn gặp lại